đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định em ghi vào nhé dạ yeah. ngày đăng ký là ngày 14 tháng 1 của năm nào đó nhé cái bảng đăng ký này mình có thể lập khi mà công ty mới thành lập này hoặc là khi công ty mình có phát sinh tài sản cố định đầu tiên dạ yeah, rồi rồi thế thì một trong hai thời điểm đấy thì mình sẽ làm cái bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định ý nghĩa của cái bảng này ví dụ như em mua một cái tài sản cố định nhé yeah. Dạ. tức là một tài sản cố định là 50 triệu chẳng hạn hoặc 100 triệu đi đó yeah. Dạ. em dùng trong vòng bao nhiêu lâu đấy nó y như giống như tương tự ý nghĩa thì nó giống như công cụ dụng cụ nãy mình vừa phân bổ á yeah. Dạ. ừ, ví dụ như cái giá trị là 100 triệu mình dùng yeah. thời gian là à, ví dụ như là 5 năm yeah. đó thì cái khi mà mình đăng ký cái phương pháp trích thì này là phương pháp trích khấu hao ở đây có nhiều phương pháp cái khấu hao là gì nhỉ khấu hao là ừ. ví dụ em mua một cái ô tô á, thì em càng dùng thì nó càng bị khấu hao càng bị hao mòn đi á cái đấy gọi là hao ờ. mòn hay còn gọi là khấu hao em hiểu chỗ hao mòn hay khấu hao chưa dạ rồi ừ thế thì khi mà nó giảm đi thì mình sẽ được tính cái khoản đấy vào chi phí dạ tức là cái giá trị ban đầu khi tài sản cố định mua về em chưa được tính vào chi phí cả đâu nhá mà mình phải chờ khi nào mà nó khấu hao xong khấu hao được từng nào thì mình sẽ tính vào chi phí từng đấy nhá khấu hao dạ. tức là giá trị tài sản cố định giảm đi đó em hiểu chưa rồi ừ. đối với một doanh nghiệp bình thường thì sẽ có nhiều phương pháp tích khấu hao tài sản cố định như là khấu hao theo đường thẳng hay còn gọi là mở ngoặc là khấu hao đều đi khấu hao theo đường thẳng hay còn gọi là khấu hao đều tức là mình lấy 100 triệu đó chia cho 5 năm mỗi năm là bao nhiêu tiền đấy dạ rồi vâng. em lại chia tiếp cho cái số đấy cho cho 12 tháng thì mỗi tháng như thế em sẽ tính cái khoản đấy vào chi phí dạ rồi ừ. cái phương dạ. pháp này được uh, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng bởi vì nó đơn giản không lo về dạ. cái tính sai sót hay gì cả bởi vì là trên thực tế thì tài sản cố định nó không thể mà ít khấu hao theo đường thẳng lắm dạ. bởi vì sao nhỉ ví dụ mình mua một cái tài sản ô tô về chẳng hạn khi mới dùng thì nó sẽ khấu hao ít hơn là càng dùng nó sẽ yeah. nhanh hư hỏng hơn hao mòn yeah. nhiều hơn ấy đúng không? Dạ, yeah, ừ. Vâng. Bởi vì khấu hao theo phương pháp nào á, thì cuối cùng thì vẫn khấu hao hết. Có 5 năm hay là 10 năm á, đó, thì nó vẫn cứ hết cái giá trị đấy thì dừng lại không khấu hao nữa. Dạ yeah, rồi em. Ừ. Ngoài ra còn có một số phương pháp khác, ví dụ như phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần chẳng hạn. Đấy thì là cái cái mà theo thực tế nhưng mà ít dùng bởi vì nó phức tạp hơn. Yeah. Dạ. Nó phải tính tỷ lệ từng năm, ví dụ năm đầu mới mua thì tỷ lệ hao mòn ít hơn thì mất công kế toán phải tính toán nhiều hơn á thì thuế được phép là cho mình không tính cái phương pháp đấy nếu doanh nghiệp ừ, chọn phương pháp đường thẳng là nhàn nhất nha yeah. Dạ. em hiểu cái này chưa thì cái này yeah. Dạ. á lưu ý chỉ một ý nữa là lúc nãy là mình làm cái sổ theo dõi công cụ dụng cụ á thì công yeah. Dạ. cụ dụng cụ là những cái giá trị những cái tư liệu lao động phục vụ sản xuất kinh doanh dưới 30 triệu đồng đúng không Dạ yeah, đúng rồi. Ừ. Thì cái tài sản cố định nó cũng tương tự ở một điểm là nó vẫn phải phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng nó khác một điểm là giá trị từ 30 triệu đồng trở lên tính cái giá trị chưa có thuế nha trước thuế nha à. thì cái này em sẽ à, nộp cho thuế là tức là mình làm cái này không phải làm file mềm gì cả nhá em nộp bản cứng thôi nha à. em làm đánh vào Word này xong ừ. ấy có cái phương pháp khấu hao theo đường thẳng này rồi thì ký giám đốc ký dạ. rồi mình sẽ à, lên làm hai bản mình lên à, bên cơ quan thuế mình nộp một bản nhá là đã đăng ký dạ. rồi thì cái ờ, đăng ký này thì khi mà mình tính khấu hao mới được tính vào chi phí hợp lý nhiều bạn kế toán quên hay thuế nó nó họ gây khó khăn về cái mình chưa đăng ký phương pháp trích khấu hao thôi dạ yeah. ừ. đây sổ tài sản cố định như lúc nãy là cái sổ theo dõi trong một năm cái việc khấu hao của tài sản của từng tài sản cố định rồi chị rồi thì cũng tương tự như bên công cụ dụng cụ nhỉ ví dụ như tài sản này mua này yeah. Dạ. nó sẽ có từng loại nhá ví dụ như nó là phương tiện vận tải hoặc là máy móc thiết bị vân vân đúng không cũng có đơn vị sử dụng này số lượng này thời gian mình mua này dạ có đó rồi tổng thời gian sử dụng này nhá à, rồi, đấy, dạ. rồi số tháng đã sử dụng này đó à. thì cái thời gian sử dụng như thế nào đấy thì sau này thêm mới thì là à, khi nào mà mình mua mới trong kỳ thì chị hướng dẫn ở cái thông tư nào nhá lấy chế dạ. độ thông tư kế toán nào chứ còn ở đây là mình đang gọi là đang thừa nhận tiếp nhận cái à, số liệu của kế toán cũ người ta bàn giao người ta bàn giao người ta để bao nhiêu tháng thì mình để theo bấy nhiêu tháng để cho nó khớp số liệu cái phần khấu hao á nhá yeah. Dạ. ừ. rồi số tháng đã sử dụng này còn lại này đúng không nguyên giá ban đầu là 400 triệu đã hao mòn được 120 triệu rồi thì tính đến đây là giá trị còn lại là 280 triệu đúng không À. Ừ, những cái tài khoản này là những, những cái tài khoản liên quan đến à, kế toán thôi thì tí chị sẽ à, lồng lồng vào cái chỗ mà khi mình thao tác trên Misa nhé yeah. Dạ. yeah. Dạ. nhưng em dạ. lưu ý này có hai cái cột bôi vàng này thì ví dụ như nguyên giá này nguyên giá này chính là giá trị ban đầu nhá ừ dạ em ghi đi trong cái bảng này thì lưu ý chị khi mà kế toán bàn giao em để chị cột thứ nhất là cột nguyên giá thứ hai là cột thao mòn lũy kế nguyên giá nhá nguyên giá là 455 triệu là cái giá trị ban đầu nhá thì của mình nó khi em bàn giao á thì em phải đối chiếu chị với cái cột à, số dư em ghi đi số dư tài khoản 211 trên bảng cân đối tài khoản. Chị đang mở cái bảng cân đối tài khoản này và nó mạng mạng hơi chậm. Nhưng em ghi vào vở chị nhé. Là yeah. Dạ. cột nguyên giá dòng tổng cộng này nó sẽ phải khớp với số dư tài khoản 211 trên bảng cân đối tài khoản. Dạ rồi. Cái 211 đó là cái gì thì em mở cái hệ thống tài khoản trên Excel lên. Xem mình đã dạ. bôi vàng ký hiệu cái đấy chưa? Tài khoản 211 em kéo lên trên chưa đây 211 em nhé à đây đây 211 là tài khoản tài khoản tổng hợp nhất đó là tài sản cố định ừ, đúng rồi trong đó nó có những cái tài khoản con đó. ví dụ như tài sản cố định hữu hình đúng không hữu à. hình là những cái mà mình nhìn thấy được đấy nó có hình thái vật chất cụ thể thì gọi là hữu hình ví dụ như à. cái ô tô cái xe máy cái máy tính chẳng hạn nó cứ từ 30 triệu đồng trở lên là được chưa Dạ. Đấy gọi là hữu hình. Rồi. Ngược lại về hữu hình thì nó có vô hình chẳng hạn. Đó, nhưng mà mình ít dùng hơn. Ví dụ như vô hình hoặc là tài sản có định thuê tài chính. Ví dụ như vô hình là cũng có thể dùng này. Là ví dụ như là em ờ, công ty mình mua một cái mảnh đất hoặc là một cái ngôi nhà chẳng hạn. Đúng không? Cái mảnh đất á, còn ngôi nhà nó là thuộc về hữu hình rồi. Nhá. À. À, thì cái mảnh đất thì nó có cái quyền sử dụng đất á, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, nhá của mang tên công ty đi nha thì cái quyền sử dụng đất đấy nó sẽ là vô hình dạ đúng không nó chỉ là một tờ giấy thôi nhưng mà nó có giá trị cao đúng nhỉ dạ rồi còn chủ mình ờ, doanh nghiệp bình thường thì hay dùng cái tài sản cố định hữu hình giống như doanh nghiệp này vàng bạc này cũng thế nhá phú quý thì ở đây ví dụ như phương tiện vận tải này nó hay gặp hơn đó. hoặc là máy móc thiết bị đó cái nào hay gặp thì chị sẽ bôi vàng vào để em về nhà em học nhé tất dạ. nhiên yeah. là sau này em áp dụng cho công ty em thì có thể nó vẫn có thể có cái à, mới hơn khác hơn một chút nhưng mà vẫn nguyên tắc áp dụng như thế được chưa dạ yeah. ừ. rồi tương tự như thế cột hao mòn lũy kế này em ghi đi hao mòn lũy kế yeah. Ừ. tên sổ này nhá cây cột hao mòn lũy kế tên sổ dòng tổng cộng này nó sẽ khớp với tài khoản 214 214 tên bảng cái đối tài khoản số dư á Đây 214 tên của nó là hao mòn tài sản cố định này. Nhưng trong đó mình hay dùng nhất là 2141 là hao mòn tài sản cố định hữu hình. Nha. Dạ. Yeah. Đấy em ghi vào đi. Nếu mà cái ờ, cái mạng này mà mở được thì chị mở cái bảng đôi tài khoản này ra này. Là em sẽ thấy nó sẽ khớp đúng 211 là 455 triệu này luôn. 214 nó sẽ là 152 triệu này luôn nhá. Dạ. Yeah. Đấy em ghi yeah. Dạ. xong mà chị hướng dẫn em thao tác trên Visa.